Hello xin chào các bạn chào các bạn quay trở lại với kênh H5 TV2 mình và cũng là kênh Phạm Hưởng Vlog thì kênh của mình là chuyên về phong thủy tử vi trọng đài. rồi <clears throat> đây là những vật phẩm phong thủy mình giới thiệu cho các bạn trong các uh, clip nhé Đấy, Phật bằng mận bằng phong thủy và những vật phẩm uh, sử dụng để chấn chặt ở ngôi nhà khi chúng ta xây nhà sai hướng thì uh, các bạn thấy những cái clip của mình chia sẻ hay ý nghĩa thì bạn cho mình like nhớ đăng ký kênh và chia sẻ clip cho mọi người cùng xem nhé quay trở lại với vấn đề hôm nay thì mình sẽ làm một clip tiếp theo cho tuổi uh, nữ mạng 1964 nữ nhá một phải nữ nhá 1964 nữ mạng là tuổi giáp thìn của một uh, số quý cô đòi hôm nay mình sẽ xem cho mấy uh, mấy quý cô 1964 nhá, ở dưới Bình Dương nhá Đấy, vâng. thì um, trước tiên là chia sẻ về phong thủy hướng nhà xây của tuổi 1964 này giáp thìn này rồi là màu sắc phong thủy nè rồi những à, phương pháp để chấn chặt ngôi nhà khi chúng ta xây nhà sai hướng này rồi là phật bằng mận là gì nè vòng phong thủy là gì màu sắc phong thủy là gì nhá rồi chia sẻ luôn 1964 giáp thìn lữ mạng nhá quẻ mận là càn kim ngũ hành mạng là phúc đăng hóa là lửa đèn to phúc đăng hóa nhá thì bạn đây là bạn giáp thìn 1964 giáp thìn mạng hóa thì à, mình chia sẻ màu sắc phong thủy của mình luôn nhé màu sắc phong thủy của bạn là màu đỏ màu hồng màu tím màu xanh lá cây đây là bốn màu sắc tương sinh và tương hợp của tuổi giáp thìn 1964 lữ mạng nhé bạn bị khắc kỵ bởi màu đen và màu xanh nước lưu ý là không nên sử dụng màu đen và màu xanh nước để làm vật phẩm phong thủy khỏe mạnh của mình đây là càn kim Đấy. thì theo cái biểu đồ của mình ở đây càn kim càn kim thì sẽ là vào hướng uh, tây bắc là cung càn kim đây đây là hướng chắn tây này đây là hướng uh, chắn bắc này đây là cung càn này đây cung càn ờ, thế đây gọi là tây bắc gọi là cung càn đó thì mỗi một tuổi một cung một mệnh đều bốn hướng tốt để xây nhà và bốn hướng xấu không nên xây nhà nhé hướng đầu tiên của bạn là hướng tây bắc là cung càn là phục vị này đó. hướng thứ hai là hướng đông bắc là cung cấn này là đông đây bắc đây đây cung cấn này thì có phải đông bắc không đông bắc là cung cấn này là thiên thiên y này hướng thứ ba của mình là hướng tây nam là diên niên là cung khôn này Đấy. tây nam đâu hướng chắn tây đây và hướng nam nam đây thì đây phải là cung khôn đâu nó là hướng hướng tây nam là cung khôn là diên liên tốt nhé rồi hướng cuối cùng hướng thứ tư đó hướng chắn tây là cung đoài là song khí hướng chắn tây là cung đoài đây chắn tây này là cung đoài nhé là sanh khí nhé cung đoài đó thì mình đã có bốn hướng tốt để xây nhà rồi nhé đó là tây bắc là phục vị nè đông bắc là thiên ni nè tây nam là diên niên và chắn tây là sanh khí đây là bốn hướng tốt xây nhà của tuổi giáp thìn 1964 nữ mạng nhá đấy rồi tiếp theo chia sẻ bốn hướng xấu không nên xây nhà đó là hướng chánh bắc là lục sát chánh đông là ngũ quỷ đông nam là họa hại và hướng chánh nam là tuyệt mệnh đây là bốn hướng xấu không nên xây nhà chia sẻ cho bạn luôn về phương pháp sử dụng là xây xây theo hướng phong thủy của tuổi người chồng và tuổi người vợ chung một hướng ví dụ như bạn đây là bạn đang là tuổi giáp thìn nữ mạng 1964 bạn có đã có bốn hướng tốt xây nhà thì bạn lấy người chồng tuổi gì đó xem bốn hướng tốt của người chồng so sánh bốn hướng tốt của người vợ chọn chung ra một hướng tốt để xây nhà về mặt này nếu kết hợp được người vợ người chồng xây chung một hướng nhà thì là một ngôi nhà vượng tài một ngôi nhà rất là tốt vượng tài cho gia chủ một ngôi nhà hạnh phúc là một ngôi nhà được sự đoàn kết liên kết của các thành viên trong gia đình sẽ gắn kết sống hòa thuận và liên kết sống rất là gắn bó với nhau nha một ngôi nhà cực kỳ là tốt luôn đấy rồi chia sẻ cho các bạn luôn là lỡ ai mà lỡ xây nhà rồi lỡ xây ra nhà rồi mà bây giờ biết là xây nhà sai hướng bây giờ không thể nào phá ra xây lại không có đủ tài chính hoặc là không thể quay hướng khác được thì chia sẻ bạn ba phương pháp để chấn chặt lại ngôi nhà ba phương pháp để chấn chặt lại ngôi nhà mà không cần phải phá ra xây lại phương pháp thứ nhất dành cho những người ở nông thôn những người ở nông thôn thì đất rất là rộng cò bay thẳng cắn thì sử dụng ờ, cái cái này mở thêm một cửa nữa chúng ta có khả năng mở thêm cửa nữa tại vì đất rộng đất ở trong nông thôn nói chung là bốn vùng quanh đều là vườn cả chứ không có nhà nên chúng ta mở thêm cửa nữa thì mở thêm cửa nữa ví dụ như bạn đang xây nhà ở hướng chánh đông đó là hướng ngũ quỷ hướng xấu thì bây giờ bạn có thể xây nhà về hướng đằng sau đó là hướng chánh tây ừ, chánh tây hay tây nam hay đông bắc hay tây bắc thì tùy theo Thôi không thì xây hướng chánh chánh tây đi thì lưu ý đi một điều rằng chúng ta mở thêm một cửa đằng sau là hướng chánh tây và hướng chánh đông là hướng xấu hướng chánh tây là hướng tốt thì chúng ta nên nên lưu ý rằng là không nên mở song song không nên mở thêm một cửa nữa song song mà đứng từ cửa đằng trước mà nhìn thông tuôn ra cửa đằng sau về mặt phong thủy đó là từ đằng trước ra đằng sau thì như là tiền vào đằng trước mà nó luồn ra đằng sau rất là xấu về mặt phong thủy là rất là xấu nên chúng ta mở thêm một cửa nữa phải mở xéo ra mở xéo không được đối diện với cửa trên mở xéo ra chứ không được mở song song song này mở song song như thế này rất là xấu mở xéo ra cái cửa đằng sau ra nhé đó là phương pháp chúng ta chấn chặt ở ngôi nhà thì một hướng tốt một hướng xấu thì từ trường của hướng tốt sẽ vào trong nhà để xua đuổi đẩy nổi những từ trường âm binh âm khí từ trường xấu ra khỏi nhà để nó không vào nhà nó hại gia chủ được thì phương pháp thứ nhất này có tác dụng đó là xua đuổi và cân bằng lại ngôi nhà để là một ngôi nhà bình thường nhé chứ nó cũng không có tác dụng nào thu hút công nhân tài lộc cho gia chủ một ngôi nhà bình thường chia sẻ các bạn về phương pháp thứ hai phương pháp thứ hai dành cho những người ở thành phố thành thị thì chúng ta biết là thành phố thành thị là đất chật người đông không thể nào xây thêm cửa nữa không thể là mở thêm cửa nữa bốn vùng quanh đều là nhà hết rồi không thể là mở thêm cửa nữa thì chia sẻ bạn về sử dụng miếng thảm trải nhà bằng màu sắc phong thủy nhé thì miếng thảm trải nhà này thì bạn cũng nên mua theo màu sắc phong thủy của mình đó là đỏ hồng tím và màu xanh lá cây đỏ hồng tím và màu xanh lá cây bạn có thể mua màu tím miếng thảm trải nhà bằng màu tím để cho ta nót hết nền nhà miếng thảm này á, thì dân miền Bắc hay sử dụng vào mùa đông để nót nền nhà để cho mọi thành viên trong gia đình đi lại cho nó ấm chân dân miền Nam sử dụng miếng thảm trải nhà là để nót nền nhà để trang trí nền nhà đó là về mặt phong thủy thì bạn có thể ra cửa hàng phòng cửa ra cửa hàng à, bán ờ, đầu những miếng nốt nhà đấy chúng ta hãy mua cho mình một miếng nốt nhà nốt hết nền nhà cho mình nốt từ cửa trước ra đằng sau nốt hết nền nhà luôn nên lưu ý rằng hãy mua theo màu sắc phong thủy bạn là màu đỏ màu hồng màu tím thì bạn có thể mua màu đỏ màu, hồng màu tím để nốt nền nhà nhé đấy thì uh, bạn chia sẻ bạn về phương pháp là miếng thảm miếng thảm thì có ba loại thảm một là nó, nó làm bằng vải hai là nó làm bằng mũ và thứ ba nó làm bằng mút thì mình chia sẻ luôn thì các bạn nên sử dụng miếng thảm bằng mút sẽ tốt hơn thì miếng thảm bằng mút này thì nó dễ lắp ráp từng miếng từng miếng một nó dễ lắp ráp và hạn chế được cái sự va đập trong các trung tâm thể dục thể thao người ta hay sử dụng miếng thảm đó để nó nết lót cái nền gạch để cho học viên tập võ té ngã hạn chế sự va đập ví dụ như trong nhà mình mà có trẻ nhỏ hoặc là người già thì hãy lên sử dụng miếng thảm như thế vừa dễ vệ sinh dễ lắp ráp mà hạn chế được sự va đập của trẻ con hoặc người già hay đi lại mà hay bị té ngã rất tốt về mặt phong thủy như thế này thì chúng ta mua miếng thảm đó theo màu sắc phong thủy mình chúng ta nốt hết cái nền nhà thì phương pháp này nó giống phương pháp thứ nhất cũng là tạo ra từ trường để xua đuổi và cân bằng lại ngôi nhà xua đuổi từ trường của hướng xấu ra khỏi nhà để nó không hại gia chủ cân bằng xua đuổi và cân bằng lại ngôi nhà thì đây cũng là một ngôi nhà bình thường cũng không tốt mà cũng chẳng xấu một ngôi nhà bình thường đây là phương pháp thứ hai rồi phương pháp thứ ba này nó hữu hiệu này phương pháp thứ ba này dành cho tất cả mọi người đó là sử dụng vật phẩm phong thủy để chấn chặt ngoại ngôi nhà và gia tăng thêm tài độc cho gia chủ thì đây quả cầu phong thủy này thì các bạn cũng đã biết rồi nó được làm bằng đá quý đá thật ăn tím nói bằng đá đây là hang động thật ăn tím thì các bạn cứ để ý đi những loại đá quý này nó ở dưới nó chôn vùi dưới lòng đất chảy qua hàng triệu năm hàng nghìn năm qua thời gian mưa gió bão bùng thời tiết núi nữa mà nó vẫn hình thành được tới hiện tới tới giờ có nghĩa là những loại đá này nó có sự sống nó càng lâu thì nó lại đá càng cứng càng tốt đó nó có sự sống thì các bạn để ý đi thời vua chúa hồi xưa hay sử dụng những loại đá này để làm gì để làm ngọc ấn ngọc tỷ cho hoàng thượng rồi là những con rồng con phượng được khắc bằng đá đấy rồi là những ờ, cái vòng cẩm thạch của uh, cung phi rồi hoàng hậu công chúa hay đeo trên tay đó là loại làm từ đá cẩm thạch ra rồi là những cái miếng ngọc bội của công của hoàng tử thái tử hay đeo ở hay rất là nâng quẩn cũng là loại đá này ra chứ đâu thì các bạn để ý đi thì những loại đá này tại sao thời vua chúa đã biết sử dụng thì tại vì nó có tác dụng đem lại nhiều may mắn cho người sử dụng tới nó nên là được vua chúa được những người có quyền quý cao sang nhiều có có tiền có của thì mới sử dụng tới nó được nhưng hiện nay ở thị trường Việt Nam mình nói chung là không hiếm nữa rồi nó không hiếm nên có thể mua được ở thị trường Việt Nam mình ấy thì bạn nên mua cho mình hai quả cầu phong thủy này nên mua cho mình hai quả cầu phong thủy này và một hang động thần tím này mà kích cỡ tương đương của nó thì trên dưới 3 kg một quả này thì giá tiền của nó cũng trên dưới 3 triệu đồng một quả mua ba vật phẩm này không quá 10 triệu đồng cũng bình thường chia sẻ tác dụng của nó luôn tác dụng của quả cầu phong thủy này có tác dụng đó là tạo ra từ trường dương cực lớn để xua đuổi những tà ma âm binh âm khí ra khỏi nhà để chấn chặt lại ngôi nhà trụ vững ngôi nhà rồi ngoài tác dụng đó ra nó còn tác dụng đó là tạo được mối liên kết của các thành viên trong gia đình sống đoàn kết với nhau vợ chồng con cái sống hạnh phúc rồi là giữ được những mối những mối ờ, làm ăn của gia chủ những mối bạn bè tốt những mối làm ăn lớn của gia chủ rất là tốt hang đồng thuận tím này có tác dụng đó là thu hút công nhân tài lộc cho gia chủ và giữ tiền giữ của cho gia chủ ngoài tác dụng này ra nó còn có tác dụng đó là xua đuổi được những mùa ngải mùa yêu khi trong nhà có người bị mùa ngải mùa yêu nó rất là tốt một số người thắc mắc là mua về đặt ở đâu nó là mới là quan trọng đúng cái vật phẩm này chúng ta lên đó là không lên đặt ở góc nhà hoặc là góc bếp đặt ở góc nhà góc bếp về vật phong thủy cực kỳ là xấu chúng ta chỉ đặt được ở trên bàn làm việc của gia chủ hoặc là bàn tiếp khách của gia chủ lưu ý rằng như vậy rồi chúng ta mua hai cái quả cầu này chúng ta đặt ở hai cạnh bàn ở hai bên cạnh bàn của bàn làm việc gia chủ hoặc là bàn tiếp khách rồi là hang động thần ấn tím là chúng ta đặt ở giữa hai cái quả cầu này thì hai cái quả cầu có tác dụng là tạo từ trường dương lớn để xua đuổi tà ma âm bên không khí và trụ vững ngôi nhà trụ chấn chặt lại ngôi nhà đấy rồi thì cái thằng hang động thần tím này được đặt ở giữa hai cái trụ này thì nó lại càng vững chắc Đấy, tại vì nó thu hút công nhân tài nó thu hút tiền tài vượng tài cho gia chủ càng tốt mà được trụ vững nữa thì nó giữ tiền giữ của cho gia chủ thì cực kỳ là hữu hiệu cực kỳ là vững chắc tiền vào khó mà ra lắm. giữ tiền chắc lắm rất tốt rồi nó còn tác dụng đó là xua đuổi được những bùa ngải bùa yêu Đấy, rất là tốt Đấy, nhá thì bạn nên mua cái màu sắc phong thủy của mình luôn nhé cái quả cầu phong thủy này thì bạn nên mua màu đỏ màu hồng màu tím thì thì thì hợp này và cái hang độc thánh tím này bạn cũng hợp luôn thì cái, hang độc thánh tím này thì tuổi nào cũng hợp thôi chứ không riêng tuổi nào nên là chỉ có quả cầu là chúng ta nên mua theo màu sắc phong thủy mà các bạn nhớ nhớ một điều rằng này nên mua những cửa hàng đá uy tín trên toàn quốc để chúng ta mua nó đấy rồi tiếp theo mình chia sẻ cho bạn luôn về cái um, Phật bảng mệnh thì Phật bảng mệnh của tuổi Giáp Thìn 1964 này là đó là phổ hiền bồ tát là phổ hiền bồ tát bạn ra cửa hàng đá uy tín trên Hàn Quốc cũng mua cho mình một cái Phật bằng mận như thế này đó là phổ hiền Bồ Tát chỉ cần ra cửa hàng đá uy tín trên Hàn Quốc thì cần bảo bán cho tôi cái Phật bằng mận của tuổi thìn là tự khách người ta đưa cho mình đó là phổ hiền Bồ Tát thì bạn cũng nên mua theo màu sắc phong thủy của mình đó là màu đỏ màu hồng màu tím màu xanh lá cây chắn là không sử dụng màu đen hoặc màu nước màu đen hoặc là màu xanh nước biển màu này cũng bạn cũng thể dụng được này cái màu màu vàng nâu đất này bạn cũng có thể sử dụng được, được nhé Đấy. thì khi chúng ta mua vật phẩm này chúng ta đeo lên cổ thì nó đem lại nhiều may mắn cho chúng ta có nghĩa là nó, nó Phật này sẽ phù hộ độ trì chúng ta là tai qua nạn khỏi đấy giúp chúng ta gặp nhiều may mắn hạn chế được những sự rủi ro khi những ờ, bạn bè xấu nôi kéo chúng ta làm ăn những việc phi pháp nó đem lại một cái một cái giác quan thứ sáu của chúng ta có nghĩa là nó có thể nhạy bén về giác quan thứ sáu để nhận biết được nhìn nhận được sự việc tốt hay là xấu tránh được những cái rủi ro không đáng có nhá thì cái phần tổng mận này rất là hữu ích đó cho chúng ta lên mua cho mình họ nơi uy tín trên toàn quốc những những cái cửa hàng đa uy tín trên toàn quốc thì sẽ tốt hơn nhá rồi chia sẻ bạn luôn về cái vòng phong thủy này cái vòng phong thủy này thì à, bạn cũng nên lựa chọn theo màu đỏ hồng tím màu xanh lá cây hoặc là màu này cũng bạn cũng hợp luôn cái màu vàng nâu đất này thì bạn cũng không bị kỵ cũng không bị cũng không bị khắc kỵ nhé cũng cũng xài sử dụng được thì bạn lưu ý rằng ra cửa hàng đá uy tín trên toàn quốc thì bạn mua một chuỗi phong thủy như thế này thì đêm lưu ý là đếm tổng số hạt đếm tổng số hạt chia 4 <coughs> đếm tổng số hạt chia 4 dư một hoặc hai thì chúng ta sử dụng nó là cung sinh và cung não theo ờ, vòng luân hồi tuần hoàn một là sinh ra hai là lớn lớn lên và bận và già ba ba là bệnh tật và bốn là tử thì chúng ta đếm tổng số hạt chia 4 dư một dư, dư một hoặc hai thì chúng ta sử dụng đó là cung sinh và cung não <clears throat> đấy rồi chúng ta sử dụng vật phẩm phong thủy vòng phong thủy này mà đeo tay phải thì có ý nghĩa như thế nào mà đeo bên tay trái có ý nghĩa thế nào nhiều người cũng không biết sử dụng vòng phong thủy này đeo có tác dụng như thế nào cũng không biết được để chia sẻ bạn luôn thì cái vòng phong thủy này mà khi chúng ta đeo bên tay phải thì nó có tác dụng khác nhau nhé thì mình chia sẻ luôn khi ví dụ như hôm nay chúng ta đi đám ma đi đám tang hoặc là đi thăm người thân ở bệnh viện hoặc là đi ra nghĩa trang thì chúng ta lên chuyển vòng phong thủy này sang tay phải chúng ta đeo tại sao chúng ta đeo sang tay phải cái vòng phong thủy này nó đã có tác dụng đó là tạo từ trường dương cực lớn rồi rồi chúng ta kết hợp với bàn tay phải con người thì nó tạo thì nó tạo từ trường dương cực đại thì khi chúng ta đi vào những nơi âm binh âm khí những nơi ma quỷ như thế thì nó sẽ xua đuổi được những tà ma âm binh âm khí như vậy xua đuổi đẩy nổi nghĩa là nó sẽ tránh xa chúng ta ra nó sẽ không đeo bán chúng ta để nó hại chúng ta được nó không thể nhập chúng ta được đấy khi trong người chúng ta phát ra một luồng ánh sáng cực đại như thế thì những tà ma âm âm khí cực kỳ là sợ những luồng ánh sáng như thế nên là chúng ta lên chuyển vòng phong thủy sang bên tay phải khi chúng ta đi vào những nơi âm khí cao như vậy <coughs> thì nó tránh được là sự tránh được là sự là quấy phá của ma quỷ xua đuổi được nó nhé đó là rất là hữu hiệu đây là mình chúng ta sử dụng rồi ví dụ như mà chúng ta chuyển phong bên tay trái thì như thế này ví dụ như chúng ta đi học đi làm đi xin việc hay đi ký kết làm ăn đi giao thương hay đi du lịch thì chúng ta chuyển sang bên tay trái thì chúng ta đeo vòng phong thủy đeo bên tay trái như thế này thì nó đem lại nhiều may mắn cho gia chủ gặp gỡ được những bạn bè tốt gặp gỡ được những công việc tốt <clears throat> rồi là thuận lợi chúng ta khi chúng ta đi giao thương buôn bán hay đi ký kết hợp đồng rồi nó giúp chúng ta gặp nhiều may mắn khi chúng ta đi du lịch hạn chế được sự rủi ro khi chúng ta lưu thông trên đường về xe cộ đó. có nghĩa là vòng phong thủy này mà đeo bên tay trái thì nó sẽ đem lại nhiều may mắn cho gia chủ gặp được nhiều may mắn ừ. đeo tay, tay, tay phải thì nó xua đuổi đấy cực kỳ hữu hiệu nhá rồi tiếp theo chia sẻ là các bạn nên không nên sử dụng vòng phong thủy mà đeo hai tay về mặt phong thủy đó là giống cái cổng số 8 nên là không sử dụng cái vòng phong thủy mà đeo hai tay rất là xấu cực kỳ là xấu nên không sử dụng lưu ý một điều là như thế mà chúng ta muốn mua nhiều vòng như thế chúng ta cũng chỉ nên đeo một tay ví dụ chúng các bạn có thể mua hai vòng ba vòng bốn vòng hay là 10 vòng đi nữa các bạn cũng chỉ nên đeo một tay đeo một tay mà lưu ý một điều rằng là nhớ đếm tổng số hạch của nó là bao nhiêu và chia 4 dư một hoặc hai thì chúng ta sử dụng nhé thì mới được sử dụng nhé còn không thì chúng ta cái chọn hạt lẻ tổng số hạt là hạt lẻ thì chúng ta sử dụng cũng tốt nha Thấy còn nhiều người bảo là cũng thấy là một số người sử dụng cái vòng phong thủy mà có hạt chẵn vẫn sử dụng được thì đúng thì vật phẩm phong thủy vòng phong thủy là chúng ta đeo hạt chẵn vẫn có sử dụng rồi ờ, dụng được nhưng sử dụng ở những ở ờ, như thế nào nó mới là quan trọng thì những vật phẩm như thế này ví dụ sử dụng những vật phẩm ờ, vòng phong thủy mà số hạt chẵn thì chúng ta có thể là đi chùa đi triệt mang theo đi chùa đi triệt đi cầu kinh cầu phật hay là chúng ta ngồi thuyền niệm kinh niệm phật mà ngồi thuyền thì chúng ta đem những vòng phong thủy chẵn hoặc lẽ gì đó mà chúng ta cầm trên tay như thế thì nó sẽ đem lại cái cảm giác hư không có nghĩa là tạo cho cô cảm giác là, là, là, là không có lo âu buồn phiền dễ nhập thuyền nhanh hơn nhập thuyền nhanh hơn nên là nên khi chúng ta tu luyện thì nó sẽ đạt được đỉnh đỉnh giới cao nhất cho người tu luyện mà khi chúng ta sử dụng những loại vật phẩm như thế này mà mang theo cho người để chúng ta gia tăng xem sự may mắn thì các bạn không không tin thì các bạn cứ để ý đi thì um, những nhà sư nhà chùa người ta hay sử dụng những cái niệm Phật hay đeo trên tay đó là những cái cái chuối sa chuối sa chuối trên tay như vậy đó để làm gì để ta ngồi thuyền nhập thuyền nhanh hơn rồi là đạt đến đỉnh cái cảnh giới cao nhất khi chúng ta ngồi niệm kinh niệm Phật đó là về những nhà sư Đấy, nhà sư thì hay thường thường sử dụng những loại vòng đeo cổ này khoảng 108 hạt thôi hơn nghìn bao nhiêu hạt tùy theo tùy theo vẻ phạm chủ khác nhau hay là đức mẹ Maria thì thường thường sử dụng 12 hạt con và một hạt cái đó tùy theo cái phạm chủ nên là các bạn lưu ý rằng là nếu chúng ta sử dụng vòng vật phẩm phong thủy mà có hạt số hạt lẻ thì chúng ta đi làm việc tốt niệm kinh niệm Phật đi chùa đi chiền cầu an này nọ thì chúng ta sử dụng được nhá chứ chứ mà chúng ta không nên sử dụng cái vòng đó mà đeo trên người mà đi học đi hành hay đi làm việc thì nó nói chung là không tốt vậy thôi nhé ấy thì mình đã chia sẻ cho các bạn về cái vật phẩm phong thủy là như thế thì có tuổi giáp thìn 1964 nữ mạng này thì mình đã chia sẻ xong về hướng nhà xây vật phẩm phong thủy chân chặt ngôi nhà màu sắc phong thủy phật bản mệnh vòng phong thủy sử dụng như thế nào cho nó hữu hiệu, hữu, hiệu nhất rồi nhá thì đó thì mình cũng xin là cái clip của mình xin chấm dứt tại đây thì các bạn thấy á, cái clip của mình á, hay ý nghĩa thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ clip cho mọi người cùng xem để kênh được phát triển thì mình sẽ làm nhiều video khác tới các bạn mình có động lực thì làm theo nhiều video khác tới các bạn còn nhiều điều lắm thì mình à, sẽ chia sẻ hết trong cái kênh của mình đấy đấy thì chúng ta xem để tham khảo rồi là để biết trước à, vận mệnh tương lai của mình ra sao để chúng ta có thể là biết trước mà lường mà chắn để mà hạn chế được cái cái sự rủi ro hạn chế rủi ro xấu nhất là hạn chế được được bao nhiêu thì cho được bao nhiêu thì nó tốt Đấy, để chúng ta biết trước để chúng ta tránh phòng và tránh nhá thì đó là mình rất là mong là các bạn là ủng hộ kênh đăng ký kênh chia sẻ clip cho mọi người cùng xem để cần được phát triển thì mình sẽ làm nhiều clip khác để gửi tới các bạn các bạn xem nhé rồi xin chào tạm biệt các bạn rất là nhiều nhé